Hello, hello. Ok, xin chào bạn đến channel mình nha. Mình là Jackie đây. Hôm nay mình sẽ quay video chơi Blast Road. Hôm qua mình có quay đang video ma V1. Nhưng mà nhưng mà rất bất ngờ và ngày hôm nay thì mấy mình đã đỡ lát nên mình có thể ray ma được. Và cái quả là full thức tỉnh ma rồi. Chiêu bảo dung nham là nó là chiêu là mạnh nhất quá ma đó giờ thì mình sẽ trải nghiệm nó chơi với chắc hảo ha <coughs> mấy bạn nghe mình nói không rõ thì mình ờ, mấy bạn nó nghe mình nói không rõ hay gì thì ờ, thông cảm ha mình cũng nghe không biết tại sao cái lúc mà ở ngoài đời mình nói nó rất là rõ mà chỉ lên video thì nó biến dị đi luôn rồi lát rồi nè Người mắt ma đam to kinh khủng mắt ma đam to ra lắm mọi người bạn mà có cái máy mình đã lát quá chơi chẳng hay chẳng vui nên chạy chơi chẳng đã nào hết trơn tại nhưng mà tính là mình thấy ờ, chia z ờ, là chia một là chia đam to nữa luôn hoặc là đam to thứ hai luôn đó năm ngàn hai đam ghê nhưng mà nó còn tăng đam dần dần nữa à ồ khoa chưa về mới đam to lên nó tới 10 ngàn đam luôn coi mấy bạn muốn combo mát ma thì có thể mình sẽ tập nha nhưng mà tùy nhưng mà nếu mà mình thấy điều kiện nó điều kiện combo nó cần ít vật phẩm và không không quá <coughs> nhiều thứ ấy, thì mình có thể làm chứ như combo trái đá nó cần spiky children ở trong cái ạc này là bị có đâu ui lát thật đấy à, thằng kia thằng kia kia kia rồi xong lát luôn à rồi xong chích luôn à chích nhãn luôn à và phải đánh lại để chiếc color nè bạn vì à, mình gây ra bằng à, mấy trái mắt mà nhưng mà mình à, cái liệu đó để chiếc color để cài battery ok Ê, trái mắt mà đam to con chừng đã bạn có kê nó lắc quá mà bạn sẽ skill bà nó ngộ mấy là những cái đầu cái mũ nè trời nó ngộ là ngộ skin của mình giống như độc quyền luôn này skin ạc phụ cái ạc chính thì có robot nên ờ. ngoài đời ở nhà mình mà nó có mấy con mũi á dưới độc đó rồi ở đây bon có không có rồi vào kia đánh Tức là bao nhiêu phút rồi? 3 phút rồi. Chém Chấm ama này combo rồi, nhưng mà chuyện bạn thấy người ta bị bị chửi là spam. Nhưng mà mình lại muốn combo thử, mình hay sabotage hay gì bằng combo bằng combo. Rồi sau có bao tiền tôi vô Đó, em mà đi trên nước mà và tàu mình đi nhanh hơn nữa nó có gì mình sẽ hỏi bạn mình đã có biết combo magma không á rồi có gì mình sẽ bật ờ, đổ tập tính ra hôm nay mình mới ra xong cái phở tắm nè xong giờ quay video nè rồi luôn không có bó luôn rồi luôn có bó luôn rồi lắc luôn rồi Ê, nhưng mà nếu đây là ạc chính của mình nên mình sẽ sang phải tổ rồi đó nữa rồi mà xài chấm máy mà làm thành thanh đó chắc người ta nhầm tưởng là si có si biết á chứ âm ta chữ máy mà nó giống như si biết đó mà nó như si biết ra nhưng mà lão là nó nói anh gặp anh cục đá gặp anh tên là đố lốc đá tôi là cục đá và này có cách cho nó đi nhanh hơn rồi đội à, rồi ủa ủa mà mấy kia kẹt dưới đất luôn nè mới mới mới lại vậy mà Bobstone Ok Mình sẽ chiến đấu với anh ta được cục đá Rồi cho tôi phải lập rương mà anh này mình nghèo lắm Chứ ra chính mình nó 4-5 triệu Cái này đó mình mua từ shop đi mà store mà nhưng mà giờ không biết Đây, hiểu có boss nè rồi sau không có luôn Sao trong server này có một con boss thôi à Trời ơi Hỏi luôn 8 phút luôn quay video 8 phút không có boss giờ hy vọng còn có bon có plus spam này vui spawn đi rồi không có rồi Ai, buồn quá mà thôi giờ video mình cũng dài tầm 8 phút rồi <coughs> thì xem sau video này các bạn hãy cho mình một like, một subscribe và nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha và ủng hộ mình ra nhiều video khác nha video tiếp theo và đừng bao giờ xem chùa nha 98,8% xem chùa ờ, 1,3% ờ, thì ờ, có đăng ký á mấy bạn nào đăng ký nhớ chứ nhiều xanh nhiều xem chùa quá và nếu mấy bạn xem chùa thì mấy bạn hãy đọc chữ mình đi xem chùa là chết nha con đó mấy bạn mà xem chùa thì mấy bạn chết đấy ừ mấy bạn là chết đấy mấy bạn chết không phanh luôn đó mấy bạn sẽ mất bao tiêu chết không phanh hoặc là bị bay ạt luôn á chứ nói thế thôi bye bye